Vai. Olá. nếu mà các con mà đã ổn định trong rồi thì mình uh, mình cứ thích bạn nào chưa câu comment này hello nguyễn hoàng ngân hello teacher hello evening hello teacher à đâu có xem nào cô phải mute âu rồi nha đợi cô một tí các bạn chuẩn bị comment này cô này các bạn ổn định chỗ ngồi nha bạn nào ổn định chỗ ngồi raise your hand raise Dạ. Dạ. Dạ. Đây you trên điện thoại bố Sorry, okay. Con mẹ cháu mới bắt. Yeah, so good, Great. Nhà. Yeah. Ô oh, Đinh Huệ Lâm vừa khoe cho cô cái nhẫn là xinh quá à. Trời ơi, đáng yêu quá. Hello anh Thư. Hello Mai Tiến Dũng. À, Mai Tiến Dũng. okay bạn Mai Tiến Dũng nha hôm nay phát biểu nhiều con nha hello Ngọc Nga à Ngọc Nga vừa rồi có bài hay lắm iPad của Lê Thị à Khôi và Hiền hi tặng Phương Thảo đang ngồi với em đúng không so Uy Vũ lớp 1 rồi bạn ấy đã có tay nghe rồi hôm nay mình cũng học nghe rất là nhiều tại vì nhá là hôm trước nhá cô thấy là dạy phát âm như thế rồi nhưng mà chắc là ở nhà ăn dằm đấy là quên mất không ôn bài trong video đúng không thế là thành ra là, là mình cũng hay bị mắc một số những cái lỗi rất là rất là cơ bản mà cô đã nhắc đi nhắc lại trong buổi học rồi thế hôm nay cô trò mình cùng đi chữa bài nhá chữa bài một xíu nha rồi các bạn nào ổn định chỗ ngồi là 5 phút nữa là chúng mình bắt đầu vào học đó ui <laughs> bạn à hello võ minh khang minh khang này tiến bộ lắm yeah vương tân đâu nhở west vương tân e đỗ bảo an hello đoàn minh huy Okay, so if you are ready, just comment on the chat now. If you are ready, uh, you can raise your hands by icon or you can uh, ờ, left some message on the chat box now. Okay, Võ Minh Khang ready. Okay, Trần Anh ready, Ngọc Lan ready. Phương is ready. Phùng Tuấn Anh is ready. Okay, cô sẽ lướt qua một vòng nha. Cô sẽ lướt qua một vòng nha. Okay, okay, so great. Today we have the, uh, about uh, 135. Có rất nhiều bạn là ngồi chung hai anh em hoặc là hai bạn ngồi với nhau cho nên là có gì là uh, phải chỉ nhau học nha. An and Ngân, yes, I see An and Ngân now. So hello, oh my god, it's so pity for me that I can't hear you. Wow. Oh my god, you're so sweet. Oh. So, hello cô Hiền Huyền. Trời ơi, Hiền nó cũng ngoa kìa. Đáng yêu quá. Đâu xem nào. Minh Châu nè, Nguyễn Văn Nguyễn Quang Vinh nè, mẹ đang chỉnh mic cho con đúng không? Rồi, đoàn Đỗ Trọng Đoàn, hello Đỗ Trọng Đoàn. Oh, maybe it's a new student. Are you a new student, Đỗ Trọng Đoàn? You can comment here. Minh Minh nè, hello. Đoàn Minh Huy, Yes, okay. Dung Trần, why? Why you say screen? Why you say screen? Okay, Dung Trần, stop say screen now. Okay, wait, let's start it. あっ mình có bài tập gì nhở bạn nào comment cho cô nói trước mình có bài tập gì nhở yes ui chả ui chả không bạn nào nhớ à ok nó đã hết đen chưa ok family yes yes about family great and Ôi. Có các bạn nào mà cần admit vào nhóm thì uh, teacher quân hỗ trợ Ngọc nhé, không là nó sẽ hiện lên á. Ừ, yeah, dạ, family quay video chính xác. Rồi mình sẽ quay video. Yes. Và mình sẽ nói về các thành viên trong gia đình đúng không nhỉ? Và sao nữa? And we use the structure this is. Okay, this is. Yeah, it's easy for you. So let's check some homework. Let's check some homework. Okay. I will stop saying here. I will stop saying here and I will show you some of homework. Okay. Bây giờ là 8 giờ 5 phút rồi nha. Lớp mình chuẩn bị ổn định và mình sẽ bắt đầu bài học bây giờ đó. Các bạn vào muộn nhỉ? Yes, hôm đó hôm vừa rồi nha, cô xem được rất nhiều bài. There's so many homework exercises you sent me and uh, it's so uh, pretty. Rất là xinh. Trời nhiều bài xinh lắm. Nào, chúng chúng mình chuẩn bị nha. Wow, wow, wow. Okay, are you ready for the checking homework? Yeah. Um, let me see around here. Trong uh, hội nhóm giỏi tiếng Anh cùng con của Pantado này thì các bạn gửi rất nhiều bài tập gửi về cho cô rằng là cô ơi, chữa bài cho con nhá. Và bây giờ thì mình sẽ xem một số ô các bạn vào muộn quá, các bạn vào muộn là không được vào lớp nữa đâu. Các bạn vào muộn là không được vào lớp nữa đâu nha. Yes. Ok. Mình sẽ xem một số bài mình sẽ xem một số bài của các bạn đây là bài của bạn Nguyệt Hà đúng không rồi Nguyệt Hà Nguyệt Hà cô chặn em rồi mà ok let me see okay hello teacher my name is Nguyệt Hà ok can you hear me các bạn có nghe rõ không ạ Nguyệt Hà nha ông là cái lên pha giả dạ. bà là cái lên đó trong bài người Hà thì có thể là người Hà mới học ý cho nên cô cũng nhận xét và cô ghi rất là chi tiết những từ hôm trước mình đã học này đúng không nhỉ chúng mình đã học những gì ta ồ oh, từ đầu tiên là the first word is my family yes đó and now mother father grandfather grandmother brother sister okay and me <laughs> yes và mình phải tổng hợp lại tất cả các từ bởi vì là mình học mà mình không có sơ đồ tư duy này mình không tổng hợp được lại bài là mình không học được đâu nha đó như là Nguyệt Hà thì bạn tự tin nhưng mà tại vì bạn chưa đẹp này, này nhưng mà bạn ấy chưa biết cách làm sao để làm sao đúng không đó thì cái này cô đã góp ý cho bạn Nguyệt Hà rồi tiếp theo à trời vẫn có một bài bị sót à ôi sorry Tiến Thành nha bây giờ mình nhận xét luôn bài Tiến Thành nha Ồ oh, khó quá. Xem nào. Sao các bạn nộp muộn thế? Sao các bạn nộp muộn thế sao không kiểm tra được? Đúng không? Nộp muộn này sao kiểm tra được? Nhờ các bạn phải nộp sớm, các bạn phải nộp sớm lên. Wow, các bạn nộp muộn quá. Tại vì là hạn của mình là 3 giờ chiều ấy. Đâu mình xem nào. Mình xem nào. Đó các bạn có chat không? Các bạn có chat không nào? Is Minh sad. Yes, I can hear you. Ok. Mình sẽ tắt cái box chat lại đi nha. Tạm thời là cô không nhìn thấy cái gì hết. À, đây. Tạm thời là bây giờ cô không nhìn thấy cái gì hết. Ok, bây giờ cô sẽ lướt một vào cô xem nào. Bởi vì các bạn uh, gửi sớm ấy cô đó ờ, uh, so so. Đây đây đây đây đây. Yes, yes. Bạn Phạm Minh Phương. Ok. Where's Phạm Minh Phương nào? hôm nay phạm minh phương có đếm đâu nếu mà có ở trên lớp thì các bạn comment nhá phương comment cho cô nhá my family yeah there are four people in my family who is this who is my father who this is my mother uh, and who this is my brother đó các, các bạn có để ý không nhá mẹ bạn đấy chỉ cho bạn ấy là who is this who is this đây là ai một số bạn lại uh, nói là who is it nó là ai cái câu này thì mình không được nói nha it là nó mình không dùng cho người được và nhiều bạn rất mắc cái lỗi này rất là nhiều và cô chữa từng bài một những bạn nào có cái lỗi đó thì như bạn ở đây bạn đã đọc đúng rồi mẹ cũng đang kèm cho bạn học rất là tốt bạn đọc có ngữ điệu ngữ âm tốt nha đó như bạn này rất là đáng yêu này tại vì là màn hình cô sáng quá cho nên là các bạn sẽ không nhìn được bức tranh của bạn tuy nhiên là bạn phạm minh phương có bức tranh rất là đẹp sao So, bạn này. Ah, yes, okay. We move to Nguyễn Quang Tiến. Oh my God. Nguyễn Quang Tiến. Okay, let me see. Yes, so. Yeah. Hello, everyone. My name is Nguyễn Quang Tiến. I'm six years old. Okay. How old is he? He's just six years old. Six years old. Yeah, một số bạn thì khi mà giới thiệu bản thân thì mình sẽ bị rời mất âm s. Ok, rời mất cái âm s của cô. Nhưng mà bạn Quang Tiến thì không bị rơi chữ nào đâu. Các bạn cùng xem bài của Quang Tiến nhá. This is in my homework. Yes. Yeah. What is this Mẹ bạn đấy hỏi nha, mẹ bạn Quang Tiến hỏi, what is this? Oh my god. Thì bạn Quang Tiến đây là bài cũ của bạn Quang Tiến gửi cho cô này This is my book Đâu nhỉ? Đây là bài tập 4 À bài tập 5 của What Quang Tiến đâu is nhỉ? It? Bài tập 5 của Quang Tiến đâu nhỉ? Đây rồi, bài tập 5 của Quang Tiến đây rồi Mình cũng xem I bài sit you This is my homework Yeah dạ. Who is this? Who is this? Cô nhấn mạnh nhá Who is this? mẹ của bạn Quang Tiến đọc rất là đúng rất là chuẩn luôn là who is this đây là ai các bạn nếu mà bạn nào chưa nhớ thì mình sẽ nhẩm lại nha kể cả các bạn đang học ở trong zoom hay là học trên livestream cũng vậy mình phải nhẩm lại mình nghe nhiều này rồi mình nói nhiều thì thành ra nó thành phản xạ thôi đúng không nhỉ rất là dễ who is this ok this this is my grandpa This is my grandpa. Grandpa bằng với grandfather là ông. Grandfather. Mm, yes. Bài này rất là tốt này. Nhưng mà cô sẽ phải đến một cái bài mà mình sẽ sửa lỗi một chút nha. Mình phải sửa lỗi một chút tại vì có những cái bài mà mình phải sửa. bạn Vân Anh à bạn Vân Anh học tốt rồi Vân Anh tốt rồi Thảo Nguyên ok yeah cô xem nào trời ơi thế thường thường là các bạn học với các bạn nói tốt mà các bạn lại không thi super kit tiếc quá các bạn lại không thi super kit đúng không Ok, thử nhá. Everybody, my name Ngân, I is ZO. Đó, thế là Ngân giới thiệu này đã chắc là Ngân run quá. Thế là Ngân bị rơi mất nhiều từ quá. Đúng không? Đó, my name is Ngân. I am a Yes, OK. This is family. Mm, this is My family. Yes. Nó phải là my family. Gia đình của tôi đúng không? Who is this? Mm. This is grandmother. Nhớ nha, nào là đấy cho các bạn để ý không? Nào bạn nào nhận ra lỗi của bạn? Bạn nào nhận ra lỗi của bạn? Bạn vừa rồi bạn mắc lỗi gì? Bài cô thì <laughs> con 6 tuổi luôn cô ơi chán quá cô ơi cô nào đây chết rồi buồn quá Nguyễn Ngọc Lan nào trong bài nhá có phải là bạn có cái từ nào bài nào nhỉ bạn này ma ma ma gì nhỉ bạn ấy đọc gì ý? bạn ấy đọc là is green Mar Mar Mar trời ơi hôm trước cô vừa dạy xong Mar yes có bạn nhận ra rồi Hằng the yes Yes, đúng rồi. Thì có phải là bị bị lỗi đúng không? Thì mình nhá, à, nhớ cho cô nhá, father, mother và để sửa cho các bạn đúng những cái lỗi đấy thì hôm nay mình tiếp tục mình tiếp tục học để cho kỹ hơn nha. Ok nào, thẳng lưng lên nào, vươn vai một cái nào. Thẳng lưng lên nào, vươn vai một chút nào. Yes, ok, great. Let's start và hôm trước thì có các bạn nha các bạn nếu mà đọc tốt thì các bạn à, phải uh, đăng ký uh, thi Super Kid ngay. Trời nhiều bài tốt lắm. Yes. Can you see it? Can you see it? Okay. Ôi các bạn ơi. Where it is? đâu là các bạn comment gì đây cô ơi màn hình mờ ạ à. ừ cô ơi màn hình mờ thì cô stop, stop share lại nhá share screen này yes màn hình đã hết mờ chưa 167 ok yes ok great Cô ơi, yes ok, đã hết mờ rồi nào. You need to, my family. Hôm trước mình mới học uh, từ vựng đơn giản thôi, về cấu trúc đơn giản thôi đúng không? This is, and this is. Đó, rất là đơn giản. Thì hôm nay cô sẽ ôn lại cho các bạn. Tại sao mà các bạn lại cứ bị uh, bị thiếu, bị khuyết? Có thể là buổi đầu mình chưa quen đúng không? Thì hôm nay mình sang buổi 2 mình học lại một chút nha. Ok, như bài hôm trước là nếu bạn nào mà đã học từ buổi 5 rồi các bạn sẽ biết là brother yeah father mother sister grandmother and grandfather the không phải r cũng không phải thờ yeah brother father mother sister grandmother grandfather những bạn nào mà vào muộn thì hôm nay xin lỗi nha các bạn <laughs> không thể được áp vào lớp được đúng không nhỉ cũng khó đấy tại vì nó bị ảnh hưởng lớp ý ok nào các bạn có bạn nào nhớ không có bạn nào nhớ toàn bộ cách đọc không hay lại quên mất rồi nào nếu mà chưa nhớ thì mình cùng uh, chơi một trò chơi nhỏ nhá bây giờ nhá cô sẽ mở từng đoạn một để các con khoanh vào Hình ảnh đúng nhá. Ok. Grandmother. Grandmother. Where? Where is grandmother? where is grandmother? Where? Hoàng Hiệp á. Grandmother. Oh my god. Grandmother. Bạn nào who can, who can? các bạn comment là các bạn comment cho cô nào các bạn comment là đoạn nào vậy me me raise your hand raise your hands ok cô mời bạn uh, đinh huệ lâm nè đinh huệ lâm hello đinh huệ lâm hello teacher ok are you great today yes ok Uh, can you show me the picture with the word grandmother? Okay, Để cho dễ hơn thì cô sẽ đánh dấu nha. Uh, ờ, picture one, picture two, yeah. three, four, five. Okay, my uh, ờ, one on five. So which picture? Which picture? Yeah. Okay. Can, can you find the picture with the word grandmother? Picture one này, or picture two, picture three, four, or five. Grandmother. Mm -hmm. Grandmother. Yes. So it is picture. Yes, So it is picture 1, 2, 3 or 5. Nó là bức tranh số. Is. Số mấy nhỉ? number. Number. Um, number one. Grandmother. Nào các bạn, uh, bạn uh, nói với cô là number one. It, is that true? True. Is that true or false? Nó đúng hay là sai nhỉ? Thế bạn Vân là cô cô mời bạn Vân Anh nào. Bạn Vân Anh nhỉ? Bạn Vân Anh nào? Ồ, oh, thấy thì tiếc quá. Xem nào. Vân Anh. Đâu Vân Anh, Vân Anh, Vân Anh ơi. Hello Vân Anh. Vân Anh mở mic cho cô nào. Hello. Ô, Vân Anh không mở được mic này. Vân Anh không mở được mic này. Thế thì cô phải gọi bạn khác rồi. Nha. Hello, Vân Anh. Rồi. Hello đi. Oh, hello. Oh, something was wrong with your Zoom. Hello, teacher. Hello, teacher. Okay, hi. So, uh, Do you have the answers for that question? Grandmother. Grandmother. Grand Picture one, two, three, or four, or five. And, uh, picture two. Yes, picture two. Tự tin lên nào. Sao có cái từ này đồng grandmother. Picture two. Grandmother. Yeah, picture two. Okay, thank you. Yeah. Grandmother. Nếu bạn nào mà chưa nhớ thì các bạn nhớ này. Grandmother. Bà Grand. nha. Mother. Con con nhớ chưa? Con đọc lại cho cô đi. Grandmother. Great. Thank you. Trời. Đấy, phải tự tin ra mình lên mình mới biết được là mình thiếu chỗ nào không nào. sau bạn nào đây? Chu, dạ cô ơi, không có hình như các bạn có chỉnh giúp con. Không có hình như các bạn là sao? Các bạn vẫn nhìn được mà đúng không? Rồi, nào tiếp tục nào. Bây giờ mình sẽ đi nhanh một chút. Chưa rồi, các bạn về nhà không ôn rồi, ăn dầm to quá. Grandfather. Grandfather. Nếu mà thực sự mà cô mà được dạy kèm từng bạn một thì không có bạn nào quên được đâu. Nhưng mà lớp mình đông quá, cô không thể kiểm kiểm tra hết được cho nên là cái này cũng phải tự giác nha grandfather grandfather bạn nào who can các bạn comment cho cô nào các bạn ở trong uh, stream cũng như là các bạn ở trong zoom nào comment cho cô nào where is grandfather picture one two three four five picture one two three four five picture one yes picture one okay picture one great job đấy có những bạn rất là nhớ bài đúng không Yes, you remember all the thing I taught. Okay, let's check it. We come to question three. Father. Father. Father. Okay, let me. Father. Father. So, which picture? Which picture? Quickly, quickly. Yeah, picture four, picture three, Yes. Okay, comment here for me. Three, three, three. again. Three, that's two, Three, good job. Okay, you remember this. Các bạn nhớ hết rồi, đó picture. Three, father, father là cha, bố nha. And next, next. Mother. Mother. Mother. Picture. Picture. Which picture? Quickly, quickly. Four. Yes. Yes. Okay. Four. Picture four. Okay. Picture four. Thế cô đánh dấu tiếp nào. Six. Seven. Eight. Nine. 10. Okay, we have a 10. Yes. Nào, khó hơn một chút đây này. Khó hơn này nhá. Này dễ quá. Ant. Ant. Ant. Ant. Which picture? Which picture? Which picture? Oh, oh, oh, oh, oh, oh. yes. Ant That's the new word today. That's the new word. And cô ấy, thím này, dì, bác gái đúng không? And Repeat to me. And Yes, picture. Seven. Great job. And next. Các bạn nhớ nha, nhanh tay, nhanh tay nào. Cousin. Cousin. Cousin, which picture? Cousin, which picture? cousin, cousin, cousin, where, where's cousin? Please, please, comment here five. Oh my God. Yes, thank you. ten picture ten oh, các bạn giỏi quá. Trời ơi, từ cô còn chưa dậy. <laughs> cousin, yeah. Bạn nào chưa biết nào, đọc to nào. Cousin, cousin, cousin. It's easy. The, this is my cousin. Em họ đúng không em họ anh họ em họ cousin great job wow tức là không làm khó được các bạn à ôi cái này thì nào sister sister sister where is my sister where is my sister come in come on come on come on where is my sister nine nine yeah thank you thank you so much nine sister các bạn comment tốt là ô các bạn comment nhanh quá ok this is my sister so let me count ok let all the class count các bạn cả lớp nào đếm cho cô nào how many people are there in your family how many how many có bao nhiêu how many how many các bạn nhớ nào how many nào các bạn nào giơ tay lên nào giơ tay lên nào giơ tay lên nào raise your hands raise both your hands please raise out both your hands please okay how many yeah repeat to me how many okay let nào hôm nay trong bức tranh mình có uh, one two three four five, six, seven, eight, nine, ten, eleven. There are eleven people in my family. Chúng mình có 11 thành viên đúng không trong bức tranh? Yes. There are eleven people. Mình hỏi, nào, repeat again. How many people How many people are there in your family? Câu hỏi này có nghĩa là có bao nhiêu người ở trong gia đình của bạn? Thì bạn trả lời There are 11 people in my family. Trong cả bức tranh này các bạn ấy có tận 11 người đúng không nhỉ? Yes, ok. Thế các bạn nào các bạn comment cho cô nào các bạn comment cho cô nào là trong gia đình của các bạn có bao nhiêu người cô thử đọc xem nào cô thử đọc nào ui 11 <laughs> three ok Đức Bình eight anh Phát four Quang Bảo four Hữu Phước nine oh my god Hữu Phước yes eight uh ờ, -huh. Quang Tiến six Ok, mình mình các bạn trên livestream comment cho cô xem nào. Five viết trường five. Ok, Gia Long four. Yeah, nhà cô cũng uh, four people. Yeah. So. Ok. Thế là các bạn nhà cũng đông mà dịch thì chắc là rất là vui tại vì là mình sẽ có thời gian để có thể là cùng bố mẹ nấu ăn dọn dẹp rồi đúng không mình sẽ có nhiều thời gian hơn để chơi cùng với bố mẹ nếu mà bố mẹ ờ, rảnh một chút còn bố mẹ thì sẽ bận với các bạn đó cho nên là các bạn phải ngoan nha các bạn phải rất là ngoan thì bố mẹ mới yêu thương được đúng không yes. tiếp tục hôm trước mình học who is this nào các bạn nào luyện theo cô nào who is this repeat to me again who is this Who is this? Đây là ai? This is my aunt. Đây là cô là gì của tớ. Không? Tiếp tục nào. Để có thể là mình luyện một chút về cái cấu trúc này thì hôm nay cô phải làm một bài giảng riêng cho các bạn để các bạn ôn á. Yeah, are you ready for the class now? Yes, nào các bạn phải comment nhanh nhá, các bạn comment nhanh nào. Look at the picture. Look at the picture. Look at the picture. Here. This is my grandmother or this is my grandfather. Cô gọi bất kỳ một bạn nào raise your hands now. Raise your hand please. Raise your hands. I will pick one. Bạn uh, let me see. Let me see here. Bạn Phạm Khánh Hà nào. Where's Phạm Khánh Hòa? Khánh Hà kìa. Hello Khánh Hà. I'm here. Yes, Khánh Hà, can you tell me which sentence is right? Sentence one or sentence two? Sentence two. Sentence two. Okay, can you read out loud this sentence for me, please? This is my grandfather. Yes, can you read uh, quickly? Đọc nhanh hơn một chút nào. This is my grandfather. Great girl. Okay, great job. Oh, Khánh Hà có có gửi bài cho cô rồi đúng không? Yeah, thank you. Vâng ạ. Yeah, Khánh Hà này có mẹ rèn phát âm cho đúng không? Trời, phát âm chuẩn quá. Chị em. Thank you nha. Ờ, <laughs> yeah, như theo như bạn Thánh Hà, this is my grandfather. It's great nào cô xem nào, bắt đầu cô mở chat box ra xem nào. Um, true, thank you. <laughs> grandfather, great. Now, the next the next question. Look at the picture here. This is my uncle or this is my aunt. Who can do this? Who can do this? Raise your hands, please, and I will pick one. Raise your hands, raise your hand, quickly, quickly. Okay, I will, uh, I will choose one, I will choose one, okay. Just um, Ngọc Toản. Ngọc Toản, can you hear me? Hello Ngọc Toản. Ok Ngọc Toản. Ngọc Toản không thể mở mic. Vậy thì bạn uh, Đinh Huệ Lâm à? Đinh Huệ Lâm ôn nay Zoom các bạn không mở được mic. Hello Đinh Huệ Lâm, can you... ok hello Đinh Huệ Lâm. Are you great today? Yeah, are you great today? Yeah. This, this is my grandfather. Ờ. No, I just asked the the second picture. The second. second. Yeah. This is my uncle. Yes. Can you uh, translate it into Vietnamese for me, please? Là tiếng Việt. Đây là đây là chú. Rồi. Vâng. Thế là cô còn chưa dạy rồi đã biết là chú rồi đã biết là bác trai <laughs> rồi yes this is my uncle bởi vì vừa nay mình dạy aunt là cô là bác gái đúng không thì uncle yeah, very smart cô rất muốn có cái cơ hội là để <laughs> gọi các bạn nhớ nhưng mà tại vì các bạn đông quá <laughs> lớp mình 150 người cơ đông quá thank you thank you so much nha yeah, nhớ là gửi bài tập cho cô nhá ok move we move mình phải uh, xóa rồi đúng không? Yeah, à, mình xóa hết đi. Tiếp. Cái này bây giờ mình làm nhanh trong comment nhá, Mình làm nhanh trong comment nhá. Comment nhanh cho cô này, comment nhanh cho cô thì bây giờ cô um, go round này. Okay, comment comment. The third picture. This is my mother or this is my father. Let me see the comment here. Let me see the comment here. One or two one or two. This is my mother or this is my father. Quickly, quickly, one, one, one. Okay, great job is, it is one. Thank you. Good job. And the next picture. Mm -hmm. This is my father or this is my cousin. Đây là bố của tớ hay là đây là anh họ của tớ so this is my father or this is my cousin which one two oh my god oh my god you so smart các bạn đều rất là thông minh tưởng là viết chữ nhiều trên bảng các bạn không để ý các bạn không học được mà thế mà các bạn nhanh quá <laughs> Nào, tất nhiên là bây giờ mình mình làm bài khó hơn một chút. It's more difficult than the next exercise. Okay. Circle and write. Mm -hmm. Who is this? Now look at the picture. Look at the picture. Comment, comment for me now. Comment for me. And okay. Great job. And the next picture, the next picture. Who is this? Who is this? yeah with the picture we have the two boys we have two boys here we have two boys here chúng mình có hai bạn nam vậy this is my my nào cô xem một chat nào các bạn comment một chat nào sister or brother sister or brother các bạn comment hẳn ra nào sister or brother two yeah brother Yeah, thank you. Yeah, okay, the next. Who is this? Who is this? This is my. Đây là cái gì của tôi đây? Ai đây? Ai đây? Ai đây? Who is this? Who is this? Quickly, quickly, quickly. Father, yeah, thank you, father. Wow, trời ơi, thế hôm sau cô phải làm bài khó hơn mới được. Cái bài này dễ quá, đúng không? Who is this? Who is this? This is my my grandpa or grandmother. Quickly, quickly. So which which one? Which one? Comment, comment here. Grandmother. Okay, great job. Great. Okay, nào. Bây giờ cô sẽ mời một bạn. Cô sẽ mời một bạn nha để có thể đọc cùng cô nha. Mình sẽ luyện nói một chút nha. À, bạn nào raise your hand, raise your hand. Một số bạn mà bị out ra khỏi Zoom thì các bạn vào livestream nhá, tại vì là có biết là một số bạn có Zoom không ổn định nhá. Can you, can you, can you, can you, bạn uh, Mai Tiến Dũng à? Yeah, okay. Mai Tiến Dũng à, can you uh, Uh, yes. Can you hear me? Yes, okay, Mai Tiến Dũng. Um, I will the I will be the questionnaire and you will be the answer, okay? Cô sẽ là người hỏi và cô sẽ là người trả lời bốn câu theo đoạn hội thoại như này nhá. Yes or no? Mai Tiến Dũng hello ô mai tiến dũng bị mất mic rồi đúng không mai tiến dũng bị mất mic rồi khó quá nhỏ ok là một bạn khác nào mai tiến dũng bị sao ấy? mai tiến dũng vẫn mất mic đúng không cô mở lại một chút nào tiến dũng mở mic cho cô nào Đấy được rồi đi con ok thế là con lại vừa tắt mất đi của cô đúng không Aigo. Yeah. So the picture one, who is this? This is this is this is now this is my gì đây tự tin lên nào tại vì là hiện tại cô quay màn hình nó cũng không nhìn được mặt cô mà cũng không nhìn mặt Dũng chỉ nghe được mỗi tiếng của Dũng thôi yeah dạ. so this is my aunt là con đọc theo cô nào các bạn đọc theo cô nhá this is my aunt nào Dũng đọc nào ừ, đọc một câu nào full sentence please this is my aunt ok nào đừng bỏ chữ s nha đừng bỏ âm gió nha cái này là cô sửa cho cả lớp tại vì là đến 90 phần trăm các bạn bỏ rơi mất chữ này của cô nhỏ this is this is nào Diễm đọc to nào this is my aunt hello Dũng lại tắt mic trời <laughs> Dũng ở mic nào tự tin lên nào hôm nay phải để cho Dũng tự tin lên nào yeah dạ. ok Dũng đã... ok great nhớ nha trong bài của Dũng mình cũng hay rơi mất chữ f của cô á ok thank you baby à, nhớ về làm bài tập cho cô nhá tiếp tục nào một bạn nữa nào bạn uh, Phạm Khánh Hà à đâu bạn Phạm Khánh Hà vừa gọi rồi đúng không bạn uh, Nguyễn Ngọc Vân Ngọc Vân can you hear me Hello teacher Okay hello Nguyễn Ngọc Vân are you great today Yes Okay who is this in my aunt Oh, so we move to the second picture. We move to the second picture. Yeah, second picture here. Who is this? It is my brother. So repeat again. This, this is my brother. This is my brother. Nào, cẩn thận cho cô nào. Đấy, lưu ý nha. Cả ngày hôm nay chỉ học mỗi cái này thôi. <laughs> this is chữ z ấy yeah this is my brother nào con đọc lại không brother ok this is có âm gió nào this is this is ok chữ z ấy các bạn các bạn nhá các bạn chỉ cần luyện là các bạn chỉ cần luyện này các bạn trong zoom này các bạn luyện cho cô nào có bạn nào mà hay bị lỡ âm gió thì các bạn luyện theo cô này luyện âm gió cô ơi sao cô lại bật mic của con à hả sao cô lại bật mic của con à who's talking con comment cho cô là không oh my god It's mute. Oh, các bạn comment cho cô được không? Các bạn comment cho cô được không? Ok. Anh Phát. Con muốn mở mic lắm rồi. <laughs> Đâu Bảo An tại vì lớp đông quá các bạn ạ. À. Thì bây giờ cô sẽ chữa chung nhá. Các bạn comment cho cô thì cô sẽ đọc được. Đấy, các bạn comment cho cô cô sẽ đọc được. Đó, thì cô sẽ sửa lại cho cô các bạn này. This is This is uh, repeat to me cả lớp nào all the class nào hít vào hơi thật sâu nhá this is my brother the không phải the the this is my brother các bạn đọc nha this is my brother yes các bạn okay are you ready các bạn đọc được chưa ok sorry rồi support support you ngọc ngà ngọc ngà không thể ngọc ngà hôm nay mưa to quá không nghe rõ được tiếp tục nào bây giờ bạn nữa đọc cho cô nào một bạn cuối cùng đọc hai câu luôn nào các bạn học tiếng anh thì các bạn đừng ngại đọc nha trúc linh nào trúc linh và trúc lâm nào Chris, Trúc Linh, Trúc Lâm, các bạn cô mở mic thì các bạn mở mic luôn nhá tại vì bị mất thời gian đấy yeah dạ. hello yes okay Trúc Linh first Trúc Linh yeah dạ, Trúc Linh who is this is Who is this? This is my father. Okay, thank you. That great job. Yeah. Dạ. And uh, Lâm, yeah. Dạ. Who is this? This is my grandmother. Oh my God, thank you. You're so great. Cả hai chị em đều rất là tốt nha. Thank you so much. Đó thì các bạn này là các bạn đã ô này các bạn đã luyện nhiều các bạn nghe nhiều rồi đúng không ở nhà thì các bạn nhớ nhá không chỉ là ngồi ở trên lớp đâu nếu mà thực sự là học một một ấy là chỉ có một mình cô mà rèn cho các bạn thì sẽ rất là dễ đúng không mình sẽ học dễ hơn tuy nhiên là mình học ờ, lớp nhân trực tuyến như này thì các bạn ờ, phải tự giác học tập nữa này các bạn phải ôm nhiều hơn và các bạn phải comment thì cô mới biết là các bạn khó phần nào chứ đúng không mình không thể cầm điện thoại không mà mình giỏi được nhỉ yeah ok chịu khó nhá bữa nay cô cô dạy là how many people are there in your family uh ừ, -huh. bây giờ thì các bạn ấy sẽ hỏi từng số lượng từng thành viên trong gia đình đúng không people người còn brothers and sister thì là có bao nhiêu anh bao nhiêu chị mà bạn có thì bạn nam trả lời có bao nhiêu đây I have two sister bao nhiêu how many how many here mẹ con về muộn con gửi bài muộn chút ồ oh, chút nữa cô sẽ kiểm tra nhá bạn uh, yeah, Vũ An Nhiên Chu Trần Khang này Nguyễn Hoàng gì đây cô không đọc được con two yes two two brothers how many brothers how many how many các bạn nào giơ tay lên cho cô nào các bạn giơ tay lên cho cô nào how many yeah how many có bao nhiêu đúng không 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 trong mình có 10 fingers mình chỉ có 10 ngón tay thôi đúng không còn ở đây thì là hỏi là how many brothers how many brothers có bao nhiêu anh and sisters do you have and uh, the boy answer is I have two sisters. I have two sisters. Tớ có hai chị gái. Nào để có thể làm rõ bài tập này hơn thì mình sẽ đến tiếp tục nha. Bài nghe này. How many brothers and sisters do you have? Repeat again. How many brothers and sisters do you have? có bao nhiêu có bao nhiêu các bạn nhớ cho cô này how many có bao nhiêu brother and sisters có bao nhiêu anh và chị do you have và câu trả lời là I have cộng với cả số lượng anh chị nha ví dụ như là cô có một em gái cô sẽ trả lời là I have one sister Her name is Trần Bảo Châu. Em gái của cô tên là Trần Bảo Châu. Cô chỉ có một em gái. Oh. So, nào mình sẽ làm bài nghe nha các bạn comment nha. Are you ready? Bài nghe là các bạn. Các bạn có sẵn sàng nghe bài nghe chưa? Yes, yes, yes. Okay, now let's start with the listening today. Page 19. Activity 11. Listen and circle. and circle. 1. How many brothers and sisters do you have? I have two brothers. Picture 1. Picture 1. Các bạn nào có đáp án chưa? Picture 1. Yes, Minh Minh. Yes, Các bạn nào? Một hay hai? One or two? One or two? I have two brothers. Brothers and sisters do you have? I have two brothers. I have two brothers. Which picture? One or two? Eh, yeah, yeah. One or two? picture two or picture one oh my god cô sẽ ờ, gọi một bạn nha nếu mà học một một thì có lẽ là các bạn cũng có thể viết lên trên bảng còn đây thì các bạn không được viết lên trên bảng rồi Astron Mew Ngô Ngọc Anh nào Hello Ngô Ngọc Anh Ngọc Anh mở mic cho cô nhá Hello teacher Hello Ngô Ngọc Anh are you great today Yes. Okay, can you uh, answer me which picture you hear? One or two? One. Okay, why you choose the picture one? Tại sao? Picture one. okay. Got two, two brother, two, two sister. two brothers. Yeah, I have two brothers. Thank Brother. you. Uh mm-hmm. -huh. Yeah. Thank you so much. Đấy, tập trung nha, tiếp tục nào. Tiếp tục nào các bạn. Các bạn ơi. Tôi có thể ai luôn cái này. Two. Two. How many brothers and sisters do you have? How many brothers and sisters do you have? I have two brothers and one sister. Yeah, I have two brothers and one sister. Who can? Who can? Who can? Who An Nhiên Now, Ask to unmute One Nhiên, please. Yeah, dạ, hello Vũ Anh Nhiên. Con chào cô ạ. Yes, okay. So, what did you hear about this picture? Con đã nghe được gì với cái bức tranh này rồi? Con chưa nghe được gì ạ. À, thế bây giờ cô sẽ cho lại, nghe lại một chút nhá. brothers and sisters do you have? I have two brothers and one sister. I have. Anh Nhân nghe được không? I, I have. I have what? Two. I have two sisters, one brother. Really? Really? Somebody have her. Somebody have her. Yeah, phải là I have two brothers and one sister. Brother, two brothers and one sister. Yeah, thank you, thank you. Cố gắng lần sau nha, Nhiên nha, mình tập trung nha. Thank you so much. Okay. Next. Three. Three. How many brothers and sisters do you have? I have one brother. Okay, that's easy for you. Just comment for me, please. Comment which one, one or two. Bạn. Ui, các bạn comment nhanh quá. Cô còn chưa kịp luôn đấy. Ha, okay, okay. Two. Let me check. Yes, two. And the last one. And the last one, the last one now. Four. Four. How many brothers and sisters do you have? I have two brothers and two sisters. I have. Now come in. Two sisters. How many brothers and sisters do you have? I have two brothers and two sisters. Just come in. just in. just in. just in. One, one. Boy. Oh, what? Can I have you? Yes, okay, let me check. Yes. One, exactly. Có nhiều bạn nghe rất tốt nha, nhưng mà các bạn ở nhà phải nghe nhiều vào. Mình đâu có chỉ là mình học về đâu đúng không? Mình phải nghe nhiều vào thì mình mới học được. Chứ mà ừ, chỉ cầm điện thoại không không học được đâu. Nha, cái này là tính chính luôn. Nếu mà học một một thì may ra. Tôi xem nào. Tôi chắc là các bạn chút nữa là phải đăng ký uh, kiểm tra trình độ để cô xem tại vì có những nhiều bạn học rất là chăm nhưng bạn là cũng không biết là các bạn đang học đến đâu đúng không mình học 6 buổi rồi nhờ tiếp tục cái thì dễ rồi chắc mình không cần làm đâu nào bài nghe listen and check listen and check the last the last the last Now, are you ready? Are you ready for this? Yes or no? Are you ready for the next exercise? Học từ mới mà. Yeah. Dạ. Yes, Ngọc Lan. Yeah, dạ. cô ơi màn hình nhỏ quá cô ơi. Why you don't why don't you use a laptop or your computer? Yeah. Dạ. Okay, yes. Now, tập trung, tập trung. Page 25. Activity 26. Listen and check. 1. How many brothers and sisters do you have? How many brothers and sisters do you have? I have two sisters. I have two sisters. Come in here. Come in here. Bạn viết trường one Võ Minh Khang two. Nào, bây giờ mình chia ra là picture one hay là picture two là two girls or two boys. Picture two. Đây mình kiểm tra nhá. Oh no, it's picture one. I have two sisters. I have two sisters. Nhớ nhá. Sis, sis, sis. Chị gái, em gái còn bro à, hoặc là brother thì là anh em trai yeah, nhớ nha không lại cứ cô chữ cô giả cô đúng không two two how many brothers and sisters do you have I have one brother and one sister so can you Can you choose the right picture for me <laughs> quickly? I know that is different. I know that is difficult. Okay, one, two. Cô Anh Hiền á, trời ơi, cô Anh Hiền. Cô Anh Hiền á, cô kiểm tra bài uh, bài tập về nhà. Cô hôm trước nộp bài không đấy con? Nào, one, one, two, one. Ôi, đáp án bị phân hóa. Nào, kiểm tra nhá. Kiểm tra một chút nhé. Mhm. Mhm. One brother and one sister. Ok. Nhưng bạn này hơi giống bạn nữ nhỉ, cho nên là nhiều bạn sẽ bị lừa đấy. Ok, tiếp tục. Three. Three. How many brothers and sisters do you have? I... À. Nào, các bạn đã chỉ hỏi đúng một câu rồi. How many brothers and sisters do you have? I have three brothers. I have three brothers. Which one is correct? One, two, two. Let me check. Cô thấy nha là bạn Võ Minh Khang làm bài đúng nhiều đấy. Yes, two. The last. Four. Four. How many brothers and sisters do you have? I have one brother and three sisters. Câu này bạn nào chưa nghe được cô cho nghe lại nha. Brothers and sisters do you have? I have one brother. One brother. And three sisters. And three sisters. Okay. Question four. Which picture is correct? One, one, one, one, one. Oh my god. Two, Ngọc Ngà. Ui, Ngọc Ngà tưởng mạng lát các thứ sấm chớp bão bùng mà. <laughs> yeah, one, exactly. Great job. Now note now. Listen and write the number. Page 25. Activity 27. Listen. Write the number. 1. Who are they? This is my family. My mother, my father, my sister, and me. Nào, một. Bức tranh nào đây? Ở giữa này, bên trái hay bên phải? Center. <laughs> okay, let's check. One, exactly, chuẩn. Tiếp tục. Two. Who are they? It's my family. My mother, my father, my sister, my brother, and me. Which picture? Which picture? Comment comment nào. Wow, các bạn nhanh quá. Nào các bạn comment xem nào. 1 hay 3? 103, 103, or 103. Thank you so much. Yes. And the last one. Three. Three. Who are they? This is my grandmother and my grandfather. Mm-hmm. Is this is my grandmother and grandfather. Okay. Good job. And Oh, the last exercise, bài cuối nha. Page 20, activity 13. Look and listen. Write the number. 1. I see a mother and one baby. 2. I see a mother and one baby. Các bạn comment nhanh cái câu nào. Nhanh lên nào, nhanh lên nào. nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh wow, oh my god trời ơi sao mà sao đúng thế nhở chứ không không bạn nào sai à sai đi xem cho cô vui nào <laughs> tiếp next I see a mother and three babies. I see a mother and three babies. Which one? Which one quickly? Which one? Comment, comment, comment. Two three, two or three. Come on, come on, two or three. Yes, yes. Oh my God. Two or three, quickly, quickly. Quickly, yes. Pick the three. Yeah. Là cái này này. Cô xin lỗi nha, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 này. Rồi, có thể là các bạn đã nhìn thấy con gà đúng không? Các bạn có thể comment chicken cho cô. Yeah, dạ, ok. Rồi, cái này là lỗi cô. Rồi, tiếp tục. 1, 2, 3, 4. One, two, three, four. Now, next. Three. I see a mother, a father, and one baby. I see a mother, a father, and one baby. Oh my god. <laughs> Nhanh thế, các bạn này. Cô không đọc kịp các bạn bạn nào đang trả lời luôn này. <laughs> các bạn thông minh quá yes and the last one mình cũng nghe nha. four four I see two brothers I see two brothers là the last picture rồi yes Okay, it's time's up for the class today. Mình nói chuyện một chút xíu nha. Mình nói chuyện một chút xíu. Uh -huh. Hello các bạn. Trời ơi, các con yêu của cô. Ôi, nào Hôm nay bài học nào? Bài học thế nào ra sao? Comment cho cô nào. Hôm nay là mình học nghe, mình học nói lại ấy, các từ ấy thì các bạn có thấy là à mình bị lỡ rất nhiều từ rồi đúng không? Đó, rồi, chua <laughs> liền là dạ mình bị lỡ rất nhiều từ thì các bạn nhớ cho cô. Nhất nha, nhất là nhất là các bạn là không được bỏ âm gió, đúng không? Thứ hai là các bạn phải phát âm dù chậm đi chăng nữa thì các bạn phải phát âm đủ âm đuôi cho cô nhá bạn nào mà đang ghi bài thì bạn ghi tiếp còn bạn nào mà uh, chưa kịp ghi bài thì cô sẽ gửi lại cái buổi video này nha là và một cái một cái nữa một điều nữa là hiện tại lớp mình đang phân hóa rất là nhiều lớp mình đang có những bạn mà học có thể nói là cũng uh, mới học cho nên là mình chưa có được giỏi lắm đúng không và những bạn mà các bạn đã học qua rồi thì lại thấy bài này rất là dễ đó vậy thì để có thể là cô uh, biết được cái khả năng lớp mình đang ở đâu và biết được từng bạn học như thế nào ấy để mình chia lớp này hay là mình uh, có những cái phương án tiếp để mình dạy cho nó dễ hơn đúng không nào Phương Tân ngồi vào đây nào lại chạy lầm to đến đầu mất rồi đó thì sắp tới các con hãy đăng ký một buổi học 11 nha các bạn hãy đăng ký kiểm tra năng lực 11 ở bên Pantado ấy cô sẽ để lại cái đường link đăng ký cho các bạn được chưa học môn một thì có thể là sẽ học với cô hoặc là những giáo viên đánh giá khác và họ sẽ ghi lại kết quả cho các con đúng không còn bạn nào mà thấy là học môn một ok hơn thì các bạn hãy chuyển sang học môn một tại vì là nếu mà học ở lớp đông quá thì các bạn lại không theo được đúng không nhở đúng không thì các bạn hãy bảo bố mẹ là đăng ký kiểm tra năng lực nhá để cô còn xem là từng bạn muốn như nào ok không nếu mà ok raise your hands nào các bạn hãy đăng ký cái buổi này các bạn hãy ghi là lớp của Miss Ngọc thì các bạn sẽ được free cái buổi này lớp của mình thì chỉ có được 60 suất thôi còn lớp cô Thư là được 60 suất tiếp theo đó thì là hiện tại bây giờ từ bây giờ cho đến hết tuần là sẽ có 120 suất học thử một buổi có thể là học với cô nếu mà học với cô thì các con có thể là đăng ký ghi ở trong đấy là học với Miss Ngọc nha còn nếu mà các bạn mà đăng ký bình thường thì các bạn sẽ được như khác và các bạn nhớ là ghi lớp của Miss Ngọc để được ưu tiên nhận buổi này nhá và chỉ có các bạn ở trong lớp học này thôi chỉ có các bạn trong lớp học mới có thể có cái đường link để đăng ký thôi còn những bạn ở ngoài thì rất là tiếc vì các bạn lại không được đăng ký nha còn các bạn ở trong lớp mình bây giờ thì sẽ được đăng ký nhá mình có 60 suất nha học với Miss Ngọc trời ơi thế bây giờ làm sao mà cô dạy được hết 130 cháu 130 tiết học <laughs> trong vòng một tuần được cả các con <laughs> nhưng mà đó thì trong nhóm nhá nhớ này trong nhóm zalo uh, các thầy sẽ đăng các thầy mà hỗ trợ ấy, sẽ đăng những cái đường link để đăng ký và các bạn đăng ký nhớ ghi miss ngọc nhá tại vì nếu không đăng ký miss ngọc là không được cái buổi <laughs> free đấy đâu nghe chưa rồi Chúng mình sẽ kết thúc bài học ở đây và các bạn trong một tuần nữa nếu đăng ký nha và cô mong rằng một số các bạn may mắn sẽ được học với cô để cô kiểm tra trực tiếp trình độ các bạn. Ok. Nếu happy thì các bạn có thể raise hand hoặc là comment cho cô. Cô thì rất yêu cả lớp, một lớp 130 người mà cô chỉ được dạy có 60 bạn thôi. Nha. Yeah. Ok. Good evening. Yes. Bây giờ mình sẽ mở mic nha, mình sẽ mở mic nha. Không phải là gì? Chào cô. Chào cô. Bye bye. Chào cô. Chào cô. Chào cô. Chào cô. Chào cô. con chào cô chào cô cô tên gì à Hỏi đây. Cô. Cô. Cô.